trời ngày hôm nay là một ngày đẹp tươi bên nhau vui chơi hoa cùng nụ cười ôi một ngày một ngày hạnh phúc xin chào cho nhau tiếng cười chào các bạn. Mình xin tự giới thiệu. Mình là nhạc sĩ trẻ. Mình tên là Viết Văn Giỏi. Và mình thích sáng tác nhạc. Không biết có cái gì để là mình làm cảm hứng để sáng tác hay không? Do, re, mi, fa, sol, la, sa, si, do. Sao có nốt xa nữa ta? Rồi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do. thế giới khi bên nhau chúng ta là một mỗi chúng ta là một thế giới khi bên nhau chúng ta là một mỗi chúng ta là một thế giới khi bên nhau chúng ta là một khi bên nhau chúng ta là một mỗi chúng ta là một thế giới khi bên nhau chúng ta là một không lẽ cứ hát cái câu này hát hoài trời sẽ là thảm họa âm nhạc sao không không không mình phải có một cái đoạn nhạc nào ráp ráp cho nó hay rồi mà lấy ý tưởng đâu ra ta ê bạn nó nghe nè đi mi mi ủa hôm nay bạn không có viết nhạc hả sao mình thấy bạn đi vòng vòng vòng vòng vậy đang khổ đây đang viết nhạc mà tìm không có ra ý tưởng không ra ý tưởng hả hay Có mê âm nhạc không? Mê chứ mình rất là mê âm nhạc Mình thích hát nè, thích múa nè, thích âm nhạc nè Bây giờ à, bạn cho tôi biết một vài sở thích và cái đặc biệt à, cái khả năng riêng của bạn Để tôi có viết một cái bài nhạc tặng riêng cho bạn Mình hả? Mình à, tính cách của mình rất là lanh lẹ lanh lẹ lúc nào cũng vui vẻ vui vẻ và lúc nào cũng mạnh khỏe mạnh khỏe bởi vì mình luôn sạch sẽ sạch sẽ nói chung tôi sẽ sáng tác cho bài bài ca vần ẻ tôi bạn <laughs> kỳ quá nhưng mà thôi cũng dễ thương cảm ơn bạn đã sáng tác bài hát cho mình được không được trong bao lâu thì mình có được bài hát này tôi nhanh lắm đầu óc tôi làm việc nhanh lắm 3 phút à vậy đi Hay gì vậy đang làm gì vậy đang sáng tác nhạc ồ ồ sáng Đấy. tác hả vậy thì sáng tác cho tôi thêm một bài nữa đi ồ tôi tới trước chứ bộ mất cười quá bạn tới trước thì tôi tới sau thì bạn thành sẽ sáng tác cho mình Ôi, à, một bài sao tôi dạ, dạ ai cũng có phần à đừng có đồng làm ý, đồng ý đừng có tranh giành nhau là không có tốt hiểu không mình ừ. phải nhường nhịn nhau chứ bây giờ chúng ta sẽ là ba ca sĩ à. À. bây giờ bạn vi nè cho mình biết là tính cách bạn như thế nào mình thích những cái gì quyền bí mình thích uh, đi tìm những lý lẽ nào mà người ta không biết mà mình biết á à có nghĩa là lý sự đúng rồi mình thích uh, được giải những câu đố càng khó càng thích có nghĩa là thích tìm tòi đúng rồi à, bạn hiệp thì sao nào tôi thích hình học à, tròn vuông à, tam giác chữ nhật à, <laughs> tôi rất là thích toán học vậy đó toán học. toán học toán học nói chung là học giỏi toán đúng không đúng rồi rồi ừ. à sao nữa hết rồi gì kỳ tính cách gì đâu cuộc Khổ sao tôi viết nhạc à. được ví dụ bạn phải nói là bạn à, hài Ủa? hước nè vui vẻ nè nói chung là chúng ta phải là những bạn trẻ năng động mà sáng tạo đó bạn năng động gì hết trơn ấy tôi đã viết xong rồi bây giờ á à. mỗi người mình sẽ được hát với nhau nha à, mỗi chúng ta là một thế giới khi bên nhau chúng ta là một mỗi chúng ta là một thế giới khi bên nhau chúng ta là một mỗi chúng ta là một thế giới khi bên nhau chúng ta là một mỗi chúng ta là một thế giới khi bên nhau chúng ta là một thích viết nhạc cho các bạn hát mỗi một người đều có một bài hát thể hiện tích của mình mỗi chúng ta là một thế giới khi bên nhau chúng ta là một mỗi chúng ta là một thế giới khi bên nhau chúng ta là một là một thôi bầu trời xanh trong và màu vàng trên cát mặt trời màu đen tiêu chút trên lá cây xanh non kia màu da cam và màu nâu đất cầu vòng quê sắc vẽ nên bức tranh tuyệt vời thật tuyệt vời sáng màu dễ thương những sắc màu thật dễ thế giới rực rỡ thế giới thật rực rỡ với sắc màu đẹp tươi mừng với sắc màu đẹp tươi mừng cho em niềm vui và cho em một niềm vui muôn màu dòng vòng tay cùng những sắc màu luôn tràn hòa mãi mãi giữ cho niềm vui Các bé biết không, vũ trụ của chúng ta thì rất bao la và rộng lớn. Ở đó có rất nhiều hành tinh và các thiên hà lớn nhỏ khác nhau. Uhm, nhưng mà câu chuyện hôm nay sẽ xảy ra ở một nơi xa xa ơi là xa ngoài trái đất. Có một hành tinh mang tên là OZ và những cư dân ở hành tinh này cũng rất là kỳ lạ. Họ rất buồn chán, uể oải và không biết cười bao giờ. Hôm nay chúng ta không có cái gì để làm hết. Trời ơi, sao mà chán quá vậy? Các bạn thay đồ mình đã buồn cỡ này Bên kia bà nhã nhăn heo bà buồn Heo ơi Bây giờ tụi mình phải làm cái gì Cho nó vui đi ai nói nghe nè Đã buồn rồi nói cái gì vui dùm được không Nghe cái giọng gì đâu mà e ơi Rồi e ơi nghe buồn qua trời vậy Tôi, tôi, tôi có cái ý này Tôi không có buồn tôi chán quá trời ơi như không hmm, chị tường vi nghe các bạn nói chuyện một hồi mà chị vi cũng thấy buồn theo luôn á sao mà các bạn cứ than giảng hoài nào là buồn chán nào là không có gì để làm nhưng mà bỗng nhiên một ngày nọ hành tinh có một vị khách lạ ghé thăm không mình xuống phi thuyền của mình rồi mình là người đến từ một hành tinh khác quá vui Eo ơi Eo ơi Không có phải heo, người Ngoài Tôi nói là eo ơi Người gì đâu mà đỏ lè đỏ lét cà nhôi cà nhôi giống như con lật đật vậy Bạn có phải là con sâu lông không? Ê, nghĩ sao sâu lông vậy trời? Sao bạn buồn giờ về? Không có, không có, không có Nói nghe nè Mình đến từ hành tinh Oh yeah Trời oh, ơi yeah hành tinh của mình là một hành tinh rất là vui nhộn và mình muốn thăm hành tinh các bạn để xem hành tinh các bạn có vui như hành tinh của mình không nè nè nấu chuyện đợi đi làm bà đà nghe tôi nấu bạn chuyện đứng hả? yên một chỗ đi mình thấy bạn nhí nhạnh nhí nhố lôi nhoi đứng yên một chỗ đi mình đang chán đầy ê ê ê mấy bạn mấy bạn tôi nói mấy bạn nghe nha chỗ này nó lạ lùng ghê thì không phải nói chứ bước xuống một cái không khí nó ảm đạm thấy sợ luôn vậy đó Muốn nói giọng vậy mà ảm đạm gì trời bởi vậy thấy không không có một nụ cười nói nghe nè bây giờ hành tinh các bạn có muốn sôi động hơn muốn đẹp như hành tinh của tôi đi đâu cũng có những điệu nhạc rất là sôi động Ê, sôi động là, là gì à Ê, ơi băng liệu có thể làm cho ba tụi tôi vui được không dễ ợt ờ, tôi chắc chắn là cái bạn mới này bạn ấy có một nỗi buồn u uất mà không nói được cùng ai nên bạn ấy mới ước chê mới nhảy cả tầng cả tầng như vậy nè Ê, nó, nó... bạn cứ nói ra đi ủa sao kỳ vậy ta mình nhớ là mỗi lần ở hành tinh của mình á hành tinh ốc về đó mỗi lần mình hát là câu ơi mọi người vỗ tay mọi người phấn khởi mọi người nhảy theo dữ dội lắm vậy à, mình nghĩ ra đi bây giờ các các các các bạn à, đứng ở đây đi hàng đứng đứng đứng đứng đứng một hàng đứng một hàng đi đứng một hàng đi bây giờ mình hát lại thêm một lần nữa lần này mình sẽ hòa nhịp với các bạn các bạn sẽ à, theo động tác của mình mình đi đâu các bạn đi đó nha ráng hòa hợp nha vui với âm nhạc ta vui với nhau ta bên nhau vui ha và cùng chơi ê ê ê ê tự nhiên bạn thổi cái tự nhiên cái tai bên này nghe nó trong trong ngang thiệt hả bạn thổi lại tôi thêm cái nữa cô sẽ tự nhiên tôi thấy vui quá vậy nè trời ơi <laughs> ê ê ê ê ê sao bạn càng thổi tôi càng thấy vui vậy bây giờ cái tai này tôi nghe được luôn rồi à nè ê tôi cảm thấy ờ mà cái giọng tôi nó cao cao hơn được tí thổi thêm cái tôi vui nữa coi tôi cảm ơn bạn nghe cảm ơn bạn ủa mà bà là là sao cuối cùng là tôi sao nói cho bạn nghe hồi xưa đó là cái hành tinh của tụi tôi là hành tinh không phải tên là ố dè đâu mà là hành tinh oz oz hả ừ có một bà phù thủy tối nay ha làm thần chú ba tụi tôi không nghe được cái gì hết trơn á ồ hành thử ra tụi tôi không có vui cái tự nhiên từ ngày bạn diêm vô tình bạn thổi cái rét cái tôi nghe này được cái tôi vui quá trời luôn hả à. trời tôi nghe được tiếng nhạc tiếng kèn của bạn đó bây giờ vậy là tôi chưa là người có công lớn bạn là, cứu tôi tôi bạn cứu tôi cứu, tôi bạn cứu bạn bây giờ mấy mấy bạn thấy thấy vui thấy phấn khởi rồi đúng không rồi, vui, vui hả? đợi đợi đợi đợi mình một chút xíu nha để mình lấy cái này làm quà cho ba bạn Wow. À, quà mình mình nghe được không? Nghe nghe. Tiền tiền món quà vậy mà lâu quá vậy Quà gì vậy bạn? Quà gì mà lâu quá vậy? Trời đất ơi cái kem. <laughs> đây, đây là món quà dành cho ba bạn. Đây là cái trống làm từ một cái cây à. à mình sẽ dành cho bạn thành thất thiểu không không thành thất thiểu nữa tôi tươi sáng rồi bây giờ tôi là thành tươi tỉnh à thành tươi tỉnh <laughs> còn cái này sẽ dành cho bạn nhã nhăn nheo Ê, trời gợi nghĩ sao ta có thổ kèm mà nhăn nheo gì nữa chứ, chứ, chứ thành nhã nhã gì nhã nhí nhố à nhã nhí nhố rồi cuối cùng cái này dành cho bạn hiệp hân hiệp hiệp hân hở Hân hở à, rồi bây giờ chúng ta hãy cùng hòa vang bản nhạc để cùng hát lên ca khúc vui tươi thanh nào sự sôi dạ. động, vui vẻ thì các bạn ở hành tinh OZ đã lấy lại tiếng cười cho mình rồi. Các bé nhớ nha, chúng ta hãy biết giúp đỡ bạn bè và mang niềm vui đến cho những người xung quanh vì xung quanh ta còn rất nhiều điều thú vị. Cảm ơn nhãn hàng sơn nội thất cao cấp Dulux Easy Clean lau chùi hiệu quả đã đồng hành cùng chúng tôi. Chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì hãy hòa vang cùng tiếng hát quen thuộc thôi. Xin chào bé yêu bên nhau ta vui cùng hát vang lên đêm ta trao cho nhau tiếng cười ta trao cho nhau tiếng cười <laughs> xin chào bé yêu bên nhau ta vui kìa nắng đã lên đến đây hôm nay ta vang tiếng cười you.